cho chúng ta là hướng nào đấy đông tứ chặt hay là tây tứ chặt nhá rồi tiếp theo đó là cung sinh cung sinh hay còn gọi là cung tử vi trọng đời đó cái cung sinh này để xem cung tử vi xem tử vi trọng đời xem tuổi vợ chồng rồi tiếp theo đó là cung phi cung phi làm lỡ cung phi ở tìm ở trong bắt chặt để làm gì để chúng ta cải thiện lại cái ngoại cảnh cải thiện lại phong thủy chúng ta đó, chúng ta xây nhà xây cửa theo hướng phong thủy đó là cung bát quái nhé để cải thiện về mặt tài lộc ấy rồi tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn là cái năm cái năm mà chúng ta được tuổi xây nhà cái năm mà cái tuổi 1988 Mậu Thìn năm nào được tuổi xây nhà tại sao người ta nói là được tuổi xây nhà được tuổi xây nhà tại vì nó không vướng vào ba vấn đề sau đó là không vướng vào tam tai không vướng vào hoàng ốc và cũng chẳng vướng vào kim lâu thì chúng ta không vướng vào ba cái này thì chúng ta được tuổi xây nhà đấy nhá thì rồi tiếp theo thì Phạm Hương chia sẻ là 1988 La Mạng là cung ly cung ly ở đây đó là cung sinh và cũng là cung lá số tử vi trọng đời xem tuổi vợ chồng đấy cũng là cung đó là cung ly La Mạng 1988 thế còn Lữ là cung đoài Lữ 1988 là cung đoài nhé cung đoài rất là nhiều bằng rất là nhiều bạn bảo à, tại sao cùng một năm 1988 tại sao lam nó một một cung mà lữ một cung Đấy, thì cái này nó do thiên thời địa lợi từ thời thỏa khai sơ đến giờ đã như thế rồi thì chúng ta không thể nào cãi được không thể nào cho ta biết được tại sao nó là như thế nếu chúng ta mà biết được như thế biết được tất cả tại sao như thế thì chúng ta đã cãi được số rồi đây gọi là thiên cơ bất khả lộ do trời đã tính từ trước nhé nghĩa là không có gì hoàn hảo nhé không có gì hoàn hảo được trời với đất còn không hoàn thiện được thì con người chúng ta cũng không có cái gì gọi là hoàn thiện được 100% cả nó phải có cái gì sức mẻ nhé ngọc còn có tì vết đấy nói như chung là như vậy là các bạn cũng đã hiểu rồi thì cung sinh này chỉ có ở trong những sách những cuốn sách từ năm 1970 mấy trở đi về sau thì nó chính xác hơn thế còn thời bây giờ thì đa số người ta sử dụng cái cung bắt chặt để chia sẻ thành cung sinh nếu chúng ta lấy cung bắt chặt mà xem cung sinh đó là chết rồi sai hết rồi nhé thì thôi thì phạm hướng chia sẻ tiếp này tiếp theo tại sao bây giờ là cung uh, sinh thì biết rồi thế cùng cung phi bắt chặt thì làm sao phạm hướng chia sẻ chúng ta lấy 1988 1988 năm sinh của chúng ta chúng ta chia con số 9 nhé con con số 9 đúng là cái con bắt chặt nhé số 9 là cung bắt chặt đấy à, số tự nhiên cuối cùng đấy là con số 9 sẽ bằng 1988 mà chia cho 9 nó sẽ ra như thế này 2000 sẽ ra 220,8 chúng ta lấy cái con số đằng sau dấu phẩy đằng sau dấu phẩy đó là con số 8 rồi chúng ta biết nó là con số 8 rồi thì chúng ta tra vào bảng này ở đây Phạm Hường nằm sẵn rồi tra vào bảng này con số 8 thì chúng ta tra vào la mạng con số 8 chúng ta là tra vào bảng nữ mạng đây là bảng bắt chặt nhá đã được tính trước rồi thì ở đây số số 8 của la mạng là cung gì nó là cung chấn nè quý vị nè con số 8 của bên lam là cung chấn cung chấn ở đây đó là hướng chấn đông này này thuộc là 1988 la mạng thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt chấn đông Đông Nam, Chánh Nam và Chánh Bắc. Đây là con nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ Trạch 1988 là mạng nhé là Đông Tứ Trạch. Thế còn Lữ thì sao? Lữ con số 8 đó là cũng là con Chánh Đông luôn nhé cũng là hướng Chánh Đông. Đấy. Thì tại sao người ta hỏi cô tại sao có nhiều số nó lại không trùng mà tại sao là Lam và có số là Lam và Lữ lại trùng như thế này? Nó nó như sau, đó là một vòng trái đất khi chúng ta đi một vòng trái đất thì dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp nhau một ở một giao nhau ở một điểm nào đấy đấy nó sẽ có một năm nó sẽ có năm nào đó trùng với nhau đấy, cái này là do cái trái đất do thiên văn người ta đã định sẵn rồi người ta đã làm sẵn rồi thì nó chỉ biết là như thế thôi cũng như chúng ta là một vòng chỉ cần đi một vòng trái đất hai người đi một vòng trái đất trước sau gì sẽ gặp nhau nhá thì nó như thế nó là như vậy thì 1988 là mạng có con số 8 bên đây cũng là cung chấn mà nữ cũng là cung chấn thì có dĩ nhiên là nam và nữ đều là cùng mận nhá cùng mận là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt chấn mộc nhá nói là đông tứ chặt nhá rồi tiếp theo thì à, phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn là bốn hướng tốt hướng nào tốt nhất để chúng ta xây nhà lựa chọn xây nhà quay về hướng nào tốt nhất hướng nào tốt thứ nhì hướng nào tốt thứ ba hướng nào tốt thứ tư hướng tốt nhất đó là hướng sinh khí luôn luôn là hướng sinh khí là hướng tốt nhất nha đó là hướng chân lam nha hướng chân lam phúc độc vẹn toàn hướng thứ hai đó là hướng chấn bắc là thiên y à, thiên thời điện lợi được che chở và hướng thứ ba đó là hướng phục vị được sự giúp đỡ hướng tiếp theo đó là hướng diên niên là mọi sự bình ổn nhé đấy là bốn hướng rồi thì bây giờ thì phạm hướng tới tới phần này phạm hướng chia sẻ cho mình về cái màu sắc phong thủy ai cũng có màu sắc phong thủy riêng của chúng ta nhé tại sao nó lại có kim mộc thủy hỏa thổ đúng không thì dĩ nhiên là năm cái mệnh này đều có một đều có màu sắc khác nhau đó thì nó sinh ra là như thế thì chúng ta chia sẻ cho quý vị luôn thì cái mạng mộc của chúng ta mạng mộc của chúng ta thì ở đây đó là màu xanh lá cây màu tương sinh của chúng ta đó là màu đen này màu đen này mà màu xanh nước biển nhé màu đen và xanh nước biển và tiếp theo đó là màu xanh lục hoặc là xanh lá cây đây là những màu sắc tương sinh tương hợp của chính bản mệnh của 1988 nam và nữ nhé sử dụng những cái màu này để làm gì để chúng ta sơn sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua xe theo màu sắc phong thủy sử dụng những màu sắc phong thủy để chúng ta mặc hoặc là đeo những loại trang sức hay là vòng phong thủy như thế này nữa đấy theo màu sắc phong thủy nhé nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta đem lại nhiều may mắn còn cái mặn mộc này đại khắc kỵ bởi màu trắng sáng nghi nhớ mặn mộc là không nên sử dụng màu trắng màu xám màu nghi để sử dụng phong thủy nhé Đấy. thì đó là chúng ta cũng đã nắm được là phong thủy của chúng ta là là màu gì rồi rồi tiếp theo thì cái phần này tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị là cái năm được tuổi xây nhà rất là quan trọng quý vị nhé ở đời chúng ta không phải là chúng ta thích xây nhà năm nào thì xây đâu Đấy. nhiều khi chúng ta muốn xây nhà năm này nhưng nó lại không được tuổi Đấy. nhiều khi chúng ta đủ điều kiện để xây nhà đủ kinh tế xây nhà nhưng lại không được năm xây nhà rất là phiền phức thì ở đây Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị là những năm nào của tuổi 1988 Nam và Lữ được tuổi xây nhà tốt nhất không phạm phải ba điều như sau

và 275 đó là những năm được tuổi xây nhà là không phạm vào ba điều đó kim nâu hoàng ấp tam tai rồi khi chúng ta đã được tuổi xây nhà rồi thì bất kể trong cái năm đó tháng nào chúng ta cũng có thể xây nhà bất kể tháng nào cũng được tuổi xây nhà khi chúng ta được năm xây nhà thì chúng ta chỉ cần muốn xây dựng ở tháng nào tháng 1 tháng 2 tháng 3 nhưng như lưu ý là phải năm âm lịch nhé chọn cái năm xây nhà năm khởi công là năm âm lịch đấy thì khi chúng ta được năm xây nhà rồi thì chúng ta chọn đại một năm à, chọn đại một tháng ví dụ chẳng may chúng ta chọn tháng 1 đi tháng riêng chúng ta xây nhà đi đấy thì chúng ta như sau chọn trong 30 ngày đó trong 30 ngày đó sẽ có vài ngày có cái giờ hoàng đạo và những giờ hắc đạo thì cái giờ hoàng đạo đó là giờ tốt để khởi công xây nhà còn cái giờ hắc đạo là giờ xấu không được khởi công xây nhà vào giờ hắc đạo cái giờ hoàng đạo là được những thần những ờ, vị thần thiện hay còn gọi là thần tốt cai quản thì lúc đó chúng ta mưu cầu dễ thành thế còn mà khi chúng ta mà xây dựng nhà cửa mà chọn đúng phải cái giờ hắc đạo là chết rồi giờ hắc đạo là giờ xấu là thần xấu cai quản đấy này không được xây không được sử dụng vào cái giờ hắc đạo mà sử dụng cái giờ hoàng đạo chọn cái giờ hoàng đạo trong trong một ngày nào đó đẹp nhất trong cái tháng đó nó sẽ có 4 đến 6 ngày hồi giờ 6 ngày có giờ hoàng đạo chọn cái giờ hoàng đạo đó để chúng ta khởi công khi chúng ta đã chọn được cái giờ đó rồi đúng cái giờ đó chúng ta làm mâm làm lễ vào cái bãi đất vào cái nhà chúng ta được khởi, khởi công hoặc là cái vào cái miếng đất chúng ta chuẩn bị khởi công động thổ làm lễ xong chính cái người là người chính mệnh chúng ta là cái người động thổ đầu tiên không được để ai động thổ trước mình phải là người đầu tiên động thổ vào miếng đất đó cầm cuốc cầm sáng cuốc đất trong cái miếng đất đó hoặc là sới đất lên vài ba sới đấy khi xong rồi thì chúng ta để lại cái việc đó cho những thợ xây người ta làm tiếp nhé đó là xây nhà đấy đấy là vấn đề là chúng ta đã làm xong vấn đề là chọn năm xây nhà chọn giờ hoàng đạo trong tháng rồi làm lễ khởi công chính tay chúng ta khởi công trước chính tay chúng ta động thổ trước là xong đấy thế còn những cái việc khác thì để cho thợ xây người ta làm đấy là xong rồi rồi tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị nương thì à, có 8 8 phường tám phương thì dĩ nhiên bốn phương tám hướng thì có tám hướng này là tám hướng này có bốn bốn hướng tốt và bốn hướng xấu thì phạm hướng chia sẻ luôn ý nghĩa của tám hướng này nhé thì phạm hướng chia sẻ luôn bốn hướng tốt đầu tiên nhé bốn hướng tốt đầu tiên đó hướng tốt nhất đầu tiên đó là hướng sinh khí hướng tinh sinh khí có ý nghĩa là thông suốt lạy lỡ sinh sôi sự hanh thông nhé thăng tiến sự hòa hợp sáng suốt trí tuệ đó là hướng sinh khí hướng đẹp thứ hai đó là hướng thiên y thiên y ở đây đó là gia tăng sinh khí nhé tài lộc thăng tiến đấy rồi là đại cát đại lợi được phù hộ độ trì hướng thứ ba đó là hướng diên niên hướng diên niên báo nó thể hiện cho sự hòa bình hòa thuận êm đẹp gặp nhiều sự may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình ngoại giao nhé đó là hướng thứ ba hướng thứ tư đó là hướng phục vị hướng phục vị ở đây đó là gặp nhiều điều tốt phục hồi lại những phục hồi lại những cái thứ xấu cải thiện lại những cái thứ xấu những cái năm xấu hoặc là những cái việc xấu được cải thiện khi chúng ta mà quay hướng về hướng phục vị là phục vị gọi là phục hồi bình ổn lại đó nha đó là hướng phục vị rồi đã xong bốn hướng tốt rồi hướng xấu này bốn hướng xấu nhé hướng xấu đầu tiên đó là hướng tuyệt mệnh tuyệt mệnh ở đây đó là chia ly chia cắt xa cách đứt đoạn hôn nhân không thành đấy nhá hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ chẳng may mà quay nhà và hướng ngũ quỷ thì bị hay bị quấy phá gặp nhiều rắc rối gặp nhiều trở ngại lận đận do là à, tai vạ tranh cãi thị phi đó là hướng ngũ quỷ hướng thứ ba đó là hướng lục sát khi chúng ta quay nhà về hướng lục sát thì ở đây đó là chia ni nhá chia ni ni tán đức đoạn thiệt hại đấy rồi là à, vãng vong mất mát nhá hao tài đấy đó là hướng lục sát hướng thứ tư hướng xấu đó là hướng họa hại chẳng may chúng ta quay nhà về hướng họa hại đó là mất mát hao tổn đấy, tiêu tán đấy, rồi là à, tình duyên vợ chồng con vợ chồng hay bị sức mẻ chia ni chia cắt đấy cái điều quan trọng đó về sức khỏe đó là khí lực bị tổn thất khí lực bị tổn thất có nghĩa là hay gặp về vấn đề bệnh tật khi chúng ta xây nhà phải cái hướng họa hại thì bệnh tật chúng ta rất là quan trọng nó ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta về cái hướng không tốt của chúng ta thì gặp nhiều bệnh tật sinh khí bị giảm sút có nghĩa là âm thịnh dương suy khí dương mà bị suy thì dĩ nhiên cơ thể chúng ta bị yếu dần bị yếu dần đi đấy nên cái khí dương rất là quan trọng mà khi chúng ta sử dụng những phong thủy mà có khí dương tốt trong nhà lại càng tốt cho chúng ta lợi ích cho chúng ta đấy quý vị phải hiểu được là dương khí và âm và âm khí đấy dương khí càng nhiều thì sẽ tốt âm khí càng nhiều thì sẽ hại nhé thì xong thì phạm hưởng cũng đã chia sẻ xong cho quý vị là cái uh, phong thủy nhà ở cho cái tuổi 1988 la mạng mậu thìn rồi cung sinh cung tử vi hướng nhà xây hướng bếp màu sắc phong thủy năm được tuổi xây nhà đã xong cũng mong là cái video này được chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng xem để để những cái tuổi 1988 nắm được cái uh, hướng nhà của chính bản mệnh chúng ta khi chúng ta mà xây nhà theo hợp mệnh hợp tuổi thì dĩ nhiên cái gì làm cũng thành công giống như chúng ta đi tìm vợ tìm chồng mà chọn được cái tuổi hợp thì dĩ nhiên là hợp với mình là cái gì nó cũng đẹp rồi cái gì cũng thuận lợi rồi đó gọi là hợp hợp hướng nhà hợp tuổi tuổi hợp với hướng nó đem lại rất là nhiều cái điều may mắn chúng ta đại cát đại lợi đấy nhá thì thôi thì uh, phạm hướng xin tạm dừng cái video tại đây xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn và mong là quý vị các bạn yêu thích kênh của phạm hướng về cái kênh phong thủy nhà ở này Phạm Hướng chia luôn luôn chia sẻ những cái gì tốt đẹp, những cái gì đẹp nhất cho quý vị nhé Mong là đem lại điều những điều vui cho quý vị, đem lại sự viên mãn cho quý vị. Đấy thì thôi Phạm Hướng xin kính chào tạm biệt quý vị nhé.